À, chào mừng tất cả các bác quay lại kênh động hoan nở của mình nha Mình thì à, mới tập làm Youtube Mình nói cũng được đi loát lắm Mình nói những cái gì mà mình à, mình biết thì Mình chia sẻ với cả mọi người Để anh em cùng tiến bộ nhé Còn cái gì mà nói nó bị nói lắp thì anh em bỏ qua Hôm nay mình sẽ làm cái video Hướng dẫn mọi người cách à, kết nối với cả vào laptop rồi một số cái ờ, cái tính năng ờ, chung của con DDJ 400 là một cái con DDJ mà được ờ, nhiều mọi người quan tâm như là sử dụng vì nó vừa tiền mà nó lại chơi Recobook Bây giờ anh em mình cùng theo dõi nhé Đây vâng, thì nó là con DJ 400 này cái việc đầu tiên mà khi mà mình có một cái máy đi 400 ấy là mình phải có một cái laptop một cái laptop laptop này thì à, tốt nhất là nên à, Win 10 Win 10 nó tương thích tốt hơn là Win 8 Win 7 thì nó không nhận driver các bác nhé cái cái uh, à, Readbook bản mới là không nhận driver thì cái dây cubook này ấy, ngày xưa mà mình uh, mua bàn đi dây ấy, mua cái con 400 này ấy, thì bắt buộc phải kèm cái key thì mới sử dụng được cái dây cúc nhưng bây giờ ấy, thì là dây cúc ra cái vơ 6 là không cần dùng key mình vào trang chủ jacobbook.com mình tải cái vua 6 về đương nhiên phải có cái tài khoản tài khoản thì cái phần lập tài khoản trên uh, mạng mình có làm rồi có rất nhiều ờ, các bạn làm rồi thì sau khi mình tải về nó sẽ có giao diện như này đấy mình thấy trong cái mục ừ, ờ, setting của của của của con ờ, của cái phần mềm Dreamweaver 6 này nó không có cái mục điền key đấy không thấy mục điền key nhé cái này là nó cái giao diện là như này mình không thể chơi đúng không ạ nếu mà tải về mình cài cái giao diện này thì mình phải ấn vào cái mục này, này. ở trên góc trái này cái chữ iPod mình chuyển sang chế độ performance nó sẽ ra hai deck đấy rồi đèn có 100 sáng rồi ở cái phần giữa của cái phần riêng book này nó không có phần mixer mình tích vào cái phần trên này có cái hình equalizer này tích vào đấy bây giờ nó nhận rồi này Đặt ra cái phần uh, mixer ở giữa rồi thì lót nhạc lên lên như thế nào ấy à bây giờ mình nói cái phần cài đặt ra tiếng đã thì nó có hai phần cài đặt và cái phần à, bánh răng này setting này và phần audio này thì khi mà con 400 nó nhận driver rồi hoặc là nếu chưa nhận driver mình gắn một chiếc driver này thì sẽ ra một loạt cái driver đấy, nhiều RB này đây đủ các loại driver của, của Pioneer mình cài nó mình cứ nick nick thôi là xong cái này mình sẽ không nói thì khi mà mình chọn à, cái đường ao này audio này là con DDJ 400 thì nhạc nó sẽ ra từ con DJ 400 tức là sau cái màn 400 này nó có một cái um, cái đường ao RCA đây ao RCA này cắm ra loa nó sẽ ra ra tiếng từ đây chứ còn à, nếu mà mình để như này này mình để à, như này mình để là như này thì nó sẽ ra tiếng từ laptop đấy không để như này này đây này này. đấy speaker là ra từ cái cái sao cài của laptop ấy sẽ ra từ laptop đơn giản thôi bây giờ mình sẽ nói cái cách uh, chọn nhạc vào như nào nhé ở trên góc trái của cái phần mềm này nó có cái phần à, expo là mình ấn vào nó sẽ ra các cái ổ ổ C ổ D lên trên laptop của mình ấy ở đây nó có nhạc cho mình không chọn cái nhạc đấy nhạc đấy thì nó sẽ nếu mà cho YouTube nó sẽ có bản quyền nên là mình sẽ, sẽ, sẽ chọn cái nhạc của desktop desktop thì mình sẽ chọn cái à, nhạc của youtube là mình download ở youtube ấy nó không bản quyền thì lần đầu tiên là mình cho nhạc vào là mình bắt buộc mình amport này amport để làm gì để nó phân tích này phân tích nó ra sóng này đây thì bây giờ mình sẽ một là, là mình chọn bằng chuột gấp thẳng lên nha được còn cách thứ hai là mình sẽ dùng cái nút brown này đây vặn này ha đấy vặn nút này nút tròn ở trên này có chữ loát này bên phải loát bên phải bên trái loát bên trái mình loát nó lên đây loát nó lên thì bây giờ thì mình bao giờ cũng thế trên cái thiết bị điện tử thì play nó sẽ chạy thôi đẩy cái này lên cái nút chim này là gì là nút gain của từng kênh bạn lên đấy lúc nãy mình đang để nhạc từ laptop sẽ nghe ra nhạc laptop này đúng không ạ bạn gain này lên nhớ thì bạn cái master tổng lên nhé đấy từ từng laptop này mình muốn ra loa mình cắm cái đường ao của, của laptop ra loa thôi còn nếu mà mình muốn ờ, ra nhạc từ cái con 400 này, này thì mình phải ấn vào cái đường này setting này chọn ao nó sẽ hết pin chờ mình cắm pin nữa nhé hết pin người chờ tí nhé loát lại nếu mà mình chọn ra tiếng từ con 400 thì mình chọn lại cái này này thì bây giờ mình để lên không có tiếng nữa bây giờ mình phải cắm ba từ đây không có tiếng đấy mình để lại cái tiếng máy tính đi để nó có tiếng này. bây giờ nó có tiếng thì máy tính đi để lên này fader này, này ngặt bên trái thì là nó tắt nhiều lúc nó bất tiện đấy mà mình cứ hay động vào ấy, thì mình tắt nó đi tắt nó đi thì mình ấn vào đây này đây ở cái fader ngang trên phần mềm nha một này ba này hai bốn này ấn vào tắt đi nha thì bây giờ mình gạt này đấy nó sẽ không có tác dụng gì cả tắt fader ngang đi thế còn ở trên cái giải này thì là gì ghen này là cái đường vào của kênh bên à, từng kênh hai là tép mít là đường chung lâu thì là bát rồi filter filter đấy nó mới sẽ effect thôi thế còn là cái mâm của con 400 con DB này nó sẽ không có nút on off không có cái nút on off của cái vinyl cho mình sờ vào nhé sờ vào nó sẽ cảm biến cảm ứng của nó dừng nếu mà khi mình đuổi bài ấy, vô tình sờ vào nó rất là bất tiện thì mình đã có cái video mà mình à, chỉ có cái cách tắt cái nổ rồi các bác tìm để xem lại nhé nên mình không nói lại nhé đấy Q các cái pad Q này Q đương nhiên là lấy điểm Q rồi đúng không mình chơi cái món này ai cũng biết lấy điểm Q rồi thì mình mà muốn bỏ kêu thì lấy kêu lại ấy, một tay mình giữ shift đồng thời tay kia tắt đi từng phím đấy đấy đấy đúng không ạ chuyển sang các chế độ khác như kiểu bit loop này thì mình gắn sang nó đấy nó loop này thì nó có hai cách để tắt một là mình ấn thẳng vào mình tắt hai là đây này Đấy, có chữ exit nút ở trên này đấy chế độ thứ ba là nút dăm nút dăm chữ nhé đây mình ấn nút dăm đầu tiên ăn rồi cả đấy nó sẽ đọc lại đoạn đấy mình nhả ra thì nó, nó, chạy cái sample này ấy, thì là mình phải add vào thì nó mới có nhé còn nếu mình không add thì nó sẽ không chơi được đâu một cách add sample hôm khác mình sẽ làm video riêng còn trên con 400 nó rất là đơn giản có cái bit sinh này bit sinh là gì ví dụ mình lấy cái bài à, bài khác này đi cái bài này nó đang là 121 bài mà mình vừa gắp lên là deck trái là 119 thì mình ấn vào cái bit sinh này ấn một cái thì nó sẽ cân bằng nói chung là cân bằng cái bit và tempo và bit sinh tương tự như cái bên phải thì bên trái nó cũng như vậy nhé còn điểm lưu ý nữa là cái master này master của effect này thì mình nếu mà mình đang chơi kênh 2 mình để kênh 1 thì mình có ấn cả ngày nó cũng không không có tác dụng không ạ mình phải gạt sang kênh master đây đấy có tác dụng vậy mình để kênh 2 nếu mình chơi kênh 1 nó cũng không có tốt nhất là cái master còn effect thì gì effect ấn vào đây nó sẽ chuyển đây effect nha trên màn hình này nó có chữ effect này ấn vào đây nó làm loạt chưa như kênh 2 này đang để uh, của đăng dơ này intro và speed đây mình ấn này ấn vào nút effect này select này tức là chuyển effect ngắn này nó ra một loạt các effect mình muốn để như là mình tùy mình nhé đấy đang để mình đang để là cái gì đây đang để cái rôm này thử nhé nó nào đây đúng này à. cái uh, min mắc này là mắc là to tức là chế độ lớn của effect do mình chơi các bạn thôi bạn em đấy cái nút select effect này ấn lên nó chỉ có di chuyển xuống đúng không bây giờ muốn di chuyển lên thì làm thế nào di chuyển lên thì một tay phải giữ shift giữ shift này giữ shift và một tay ấn select nó sẽ di chuyển lên đúng không ạ đấy